Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Thông tin Chơi Quan. Vẫn là tôi Phô đây. Hôm nay mình sẽ đọc cho mọi người công văn từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh thời gian cách ly điều trị người nhiễm COVID-19 gọi tắt là F0 và thời gian cách ly theo dõi sức khỏe của F1 tại nhà trên địa bàn tỉnh. Trước khi đi vào nội dung của video này, mình xin phép mà được quảng cáo một tí nhé. Hiện tại thì mình đang kinh doanh về à, mảng mic livestream, mic thu âm, sau cạc đó. Và thiết bị Home Studio. Home Studio là một cái studio, một cái studio thu nhỏ tại nhà. Nó gồm có âm thanh, ánh sáng, gồm có phông nền background, à, đèn hoàng hôn, đèn led đổi màu. Đó và nó có đèn à, livestream đèn trang điểm, có à, phần mềm âm thanh, tất cả theo yêu cầu, thiết kế theo yêu cầu phù hợp với không gian, từ không gian nhỏ mấy mét vuông với mức giá từ 1 triệu 900 ngàn đồng nguyên combo cho tới 190 triệu nha mọi người. Rồi à, cài phần mềm âm thanh, phần mềm hát live, karaoke livestream, nhận xây dựng kênh YouTube thương hiệu. Mọi người à, quan tâm đến những cái mảng như là ừ, những công cụ để à, làm việc online thì liên hệ với mình nhé. Công cụ làm việc online, học tập online, giải trí online thì liên hệ với mình. Được chưa nào? Và mình đang sở hữu ba kênh YouTube, một là kênh thông tin chơi quan, kênh này để mình cống hiến cho tất cả mọi người thôi mình kết nối cộng đồng thôi chứ mình không có mong muốn là sẽ thu nhập được cái từ kênh này đâu nên mong mọi người xem thì nhớ like đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé và kênh Thành Đạt Singer ca sĩ Thành Đạt đó mọi người thấy ở trên màn hình đó thì mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người đăng ký kênh Thành Đạt Singer để uh, uh, nghe nhạc nhá mỗi khi mình buồn nhá buồn vui đều nghe được hết rồi và kênh thương mại đó là kênh Full Audio Kênh Full Audio này là cái kênh mình lập ra để à, đăng những cái sản phẩm mà mình bán. Mình sẽ review những sản phẩm mà mình bán lên đó. Y như vậy, các bạn thích sản phẩm bộ combo nào thì mình bốc cái combo đó. Nó y như hình, mình sẽ áp cho mọi người thấy luôn. Được chưa nào? Mọi người nhớ là đăng ký theo dõi mình nhé. Rồi, mình đi vào video thôi. Nội dung đầu của công văn thì nó cũng chỉ là căn cứ theo này, căn cứ theo kia thôi. Chúng ta đọc chúng ta chẳng hiểu gì đâu. Chúng ta chỉ nhắm những nội dung nào uh, chúng ta cần này là nội dung nó cách ly điều trị như thế nào hoặc là nới lỏng rút ngắn thời gian như thế nào thôi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, người lao động tham gia các hoạt động làm việc, sinh hoạt, đời sống xã hội trở lại sớm nhất sau thời gian cách ly điều trị và đảm bảo nguồn lực lao động phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly điều trị người nhiễm COVID-19 gọi tắt là F0 và thời gian cách ly theo dõi F1 tại nhà trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau. Đối với người nhiễm COVID gọi tắt là F0, không có triệu chứng hoặc có triệu chứng ở mức độ nhẹ và đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Sau thời gian cách ly điều trị tại nhà 7 ngày, nếu có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và không còn triệu chứng bệnh vào ngày thứ 7, thì kết thúc cách ly y tế và được quay trở lại làm việc, học tập, tham gia các hoạt động xã hội trở lại tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo. Tức là bạn F0 được cách ly tại nhà do là không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tới ngày thứ 7 xét nghiệm PCR mà âm tính mà không còn triệu chứng gì nữa thì chúng ta được phép đi làm hoặc đi học, được tham gia các hoạt động xã hội bình thường. Tự theo dõi sức khỏe tiếp theo 7 ngày. Tự theo dõi sức khỏe này chúng ta vẫn đi làm nhưng chúng ta tự theo dõi sức khỏe nếu chúng ta thấy không khỏe thì chúng ta xin phép để nghỉ thêm hay như nào đó hay làm việc của chúng ta. Được chưa? Chúng ta tự theo dõi sức khỏe của mình nếu thế mình cảm thấy vẫn mệt nó có những cái biến chứng sau covid sau covid thì mình liên hệ với cái cơ quan làm việc của mình mình có thể xin nghỉ thêm để à, phục hồi lại sức khỏe đối với người tiếp xúc gần với người nhiễm covid 19 gọi là f1 đã tiêm đủ hai 20 vaccine thì những người có nguy cơ cao ấy là những người mà có một hoặc là nhiều yếu tố nguy cơ trở thành F0 như là tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 trong phạm vi dưới 2 mét mà không dùng biện pháp à, bảo hộ này, hoặc người sống chung nhà làm việc cùng với F0 thì những đối tượng này sẽ cách ly y tế tại nhà 7 ngày liên tục kể từ ngày tiếp xúc lần cuối cùng với F0. Lấy mẫu xét nghiệm PCR hoặc là test nhanh vào ngày thứ bảy nếu kết quả âm tính thì kết thúc cách ly và được đi làm bình thường. Được chưa? Và tự theo dõi sức khỏe 7 ngày. Còn F1 mà nguy cơ thấp ấy, nếu có kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính do cơ quan cơ sở y tế có thẩm quyền thực hiện thì được làm việc học tập bình thường, được đi làm bình thường và tự theo dõi sức khỏe 14 ngày. Lưu ý mọi người là tự theo dõi sức khỏe là mình tự theo dõi sức khỏe, chúng ta vẫn có thể đi làm, chúng ta vừa đi làm chúng ta vừa theo dõi. Chúng ta cảm thấy có triệu chứng mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta xin đi test, được chưa? Tất cả các trường hợp theo dõi sức khỏe sau khi kết thúc cách ly phải tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 như là sốt ho, mệt mỏi, đau họng, sổ mũi, mất khứu giác, vị giác vân vân thì phải thực hiện xét nghiệm lại bằng test nhanh kháng nguyên hoặc là bằng PCR. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải khai báo với cơ quan y tế à, để được à, xử lý theo quy định. cái nội dung chỉ vậy thôi. Thì mình tóm tắt ngắn gọn hai nội dung chính ở cái công văn này là F0 mà không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ thì cách ly 7 ngày mà test PCR âm tính và không có triệu chứng vào ngày thứ bảy nữa thì được đi làm được kết thúc cách ly đây là và theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày tiếp theo. Còn không thì chúng ta vẫn tiếp tục cách ly đây ở nhà nhé. Nhớ là phải PCR chứ không phải test nhanh nhé. Đấy, 7 ngày test nhanh âm tính chưa được nhé, phải PCR. Và F1 mà nguy cơ cao như sống chung nhà hay là tiếp xúc gần mà không có đeo khẩu trang thì là cách ly y tế tại nhà 7 ngày liên tục kể từ ngày tiếp xúc lần cuối cùng và test nhanh vào ngày thứ bảy nếu âm tính thì kết thúc cách ly y tế. Đấy, nội dung duy như chỉ vậy thôi. Còn F1 mà nguy cơ thấp mà test không có gì thì vẫn đi làm bình thường. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Nhớ like và đăng ký để mình có động lực mình làm những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.